đi qua một cái những cái vấn đề như sau thứ nhất là tại sao chúng ta phải làm như vậy tại sao chúng ta phải làm tăng cái giá trị tài sản à, hoặc là ai sẽ giúp chúng ta à, làm cái giá trị tài sản nó tăng lên hoặc là mình mình sẽ làm cái cách nào để làm tăng cái giá trị của tài sản đó và bán chúng với cái giá cao nhất và cái yếu tố đầu tiên à, để trả lời cho cái việc mà là Ờ, tại sao ờ, chúng ta phải luôn luôn nghĩ tới việc khi mà mua bất động sản mình phải tăng cái giá trị trên bất động sản đó thường là mọi người các nhà đầu tư ờ, mới tham gia thị trường thì hoặc là những nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì họ sẽ nghĩ rằng là khi họ mua cái bất động sản đó ban đầu họ sẽ để đó và họ đợi cái giá của bất động sản nó tăng lên à, và sau đó họ sẽ bán nhưng đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì họ sẽ luôn luôn khi mà trước khi mua cái bất cứ một cái tài sản nào họ sẽ xem rằng là họ có thể tạo ra cái giá trị trên cái tài sản đó không ví dụ à, đối với một miếng đất họ nhìn cái miếng đất đó họ nghĩ rằng họ có thể làm gì ở à, trên cái miếng đất, đất đó để có thể tăng cái giá trị của miếng đất đó lên ví dụ như họ sẽ à, sang lấp cái đất đó họ sẽ làm cái những cái hàng rào hay là cổng để che lại thì cái miếng đất đó nó sẽ đẹp hơn và nó sẽ tăng cái giá trị đó tôi nói ví dụ như vậy ha thì đó là lý do tại sao mình phải à, luôn luôn là tạo giá trị và tại vì khi mà mình tạo giá trị họ thấy là à cái miếng đất này đẹp quá thì tôi phải mua và tôi phải mua cái giá cao hơn à, với cái giá mà mà bạn để y chang như vậy bạn bán rồi à, những cái tài sản nào thì mình có thể à, làm tăng giá trị à, thì tất cả những cái tài sản ở trên à, cái thị trường mà bất động sản thì bạn đều có thể làm tăng giá trị ví dụ như là nhà phố thì bạn có thể à, mua mua nhà cũ nhà nát bạn có thể là xây lên nâng cấp lên à, thêm tầng hoặc là sơn sửa hoặc là à, như là thiết kế những nội hoặc ngoại thất à, thêm những cái cái design vào à, cho nó bắt mắt Ờ, thì người ta cái cái việc mà đó nó sẽ làm tăng cái giá trị của tài sản của bạn lên hoặc là đối với những à, bất động sản tài sản mà ví dụ căn hộ chẳng hạn bạn mua những cái căn hộ đó ví dụ như là nó chỉ có là một phòng ngủ thì bây giờ bạn sẽ mua những cái loại hoặc bạn có thể là ngăn thêm một phòng ngủ cộng một chẳng hạn là có thể rằng ở đó có thể là làm phòng đọc sách hoặc là có thể là làm một cái phòng nhỏ nữa thì cái giá trị của nó à, nó sẽ cao hơn nhiều so với cái giá trị của cái một phòng ngủ hoặc là bất động sản mà là đất đai đi à, bạn à, tăng giá trị của nó cũng bằng cách là bạn sẽ làm à, trước khi mua cái bất động sản đó bạn sẽ xem là ví dụ nó là đất nông nghiệp à, đất nông nghiệp và bạn sẽ chuyển đổi nó thành là đất ở thì bạn đã đã làm tăng cái giá trị của cái tài sản của bạn và bạn bán nó với cái giá cao hơn rất là nhiều bất đất nông nghiệp thì rất là rẻ nhưng mà đất ở thì nó có giá trị ha mình có thể là à, xây lên mình bán hoặc là mình có thể là sang nhượng luôn à, đó là cái cái việc mà đó mình sẽ tìm những cái bất động sản nào à, để mình làm tăng giá trị của nó cái thứ ba là ai sẽ là người giúp mình tìm những cái bất động sản mà ờ, xem là nó sẽ có giá trị hoặc là ai sẽ người là người giúp mình làm cho những cái bất động sản nó giá trị hơn thì à, những cái người mà giúp mình tìm những cái bất động sản đó thì bạn à, đưa ra những cái tiêu chí để tìm bất động sản bạn có thể là nhờ môi giới giúp bạn tìm ví dụ như là bạn chỉ mua những cái à, nhà phố nào có Uh, có một lầu rồi chẳng hạn bạn sẽ thêm uh, một lầu nữa hoặc là có hai lầu bạn sẽ thêm một lầu nữa rồi hoặc đất mà ở khu vực đó uh, nó có cái khả năng chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất à, thổ cư thì đó là những người à, môi giới họ sẽ giúp bạn à, tìm những cái bất động sản có thể là làm tăng thêm cái giá trị của nó hoặc là à, những cái người mà giúp bạn à, để làm à, hoàn thiện những cái căn nhà thì đó là ví dụ như là những cái chủ thầu những người mà thiết kế nội ngoại thất à, hoặc là um, ví dụ như là những cái uh, những người làm giấy tờ về pháp lý họ giúp bạn chuyển đổi uh, cái công năng cái ờ, mục đích sử dụng thì nó cũng làm tăng cái giá trị tất cả những người đó đều là những cái người mà sẽ um, hỗ trợ bạn làm cho cái giá trị của tài sản của bạn tăng lên và mình sẽ tìm những cái bất động sản đó ở ờ, tên ở trên tất cả những cái ờ, trang thông tin hoặc là bạn cũng thể là môi giới để tìm những cái môi giới họ giúp bạn tìm ở trên thị trường những bất động sản nào nó có những cái tiêu chí đó à, và bạn về bạn tiến hành Ờ, sơn sửa nâng cấp ờ, và bạn cũng có cũng cũng có thể làm một cái cách như sau hoặc là bạn sẽ đối với một cái miếng đất à, hoặc là đối một cái căn nhà mà nó cũ thì bạn là có thể là tạo thêm cái business ở trong cái miếng đất đó à, trong cái à, căn nhà đó ví dụ như đối với đất bạn có thể là à, cho thuê người ta à, bán hàng ở trên cái miếng đất đó hoặc là người ta uh, sẽ xây phòng trọ trên miếng đất đó thì tự nhiên cái giá trị của miếng đất nó sẽ tăng lên hoặc là đối với cái căn nhà nó đã có uh, nó cũ thôi nhưng mà nó có chia phòng đầy đủ rồi bạn có thể là nâng cấp lên thêm những phòng uh, những cái căn hộ mini và sau đó bạn sẽ cho thuê những căn hộ này cho thuê nguyên một tòa nhà này khi mà nó có dòng tiền hàng tháng đầy đủ bạn có thể là bán lại cái business này cho những nhà đầu tư khác thì khi đó cái giá trị của nó là nó giá nó tính theo là uh, tài sản theo cái giá trị dòng tiền chứ không phải là tính là à, bao nhiêu mét vuông đất cộng bao nhiêu mét vuông nhà là nó khác hẳn thì đó là cái cách mà mình có thể là tăng thêm những cái giá trị của uh, tài sản à, đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo